Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Suốt mấy năm gần đây, thông tin huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội chuẩn bị lên quận đã làm cho thị trường bất động sản địa phương này trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhưng có vẻ càng chờ đợi thì cái đích lên quận càng bật vô âm tín. Nguyên nhân chính cũng bởi tiêu chí về đường giao thông đô thị của Hoài Đức chưa thể hoàn thành. Là tuyến đường xương sống giúp thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ quốc lộ 32 đến đại lộ Thăng Long vẫn chưa hẹn ngày về đích. Vậy hiện tại, tiến độ của dự án đã đến đâu?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 dự kiến đưa vào sử dụng sau 10 tháng nhưng vẫn ngổn ngang. Ngày 28 tháng 10 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5, đoạn từ đại lộ Thăng Long đến đường 32. Dự án đường vành đai 3,5 nêu trên do Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức là chủ đầu tư thực hiện có chiều dài 5,6 km. Tốc độ thiết kế là 80 km h quy mô mặt cắt ngang là 60 mét, tổng mức đầu tư là hơn 1.000 tỷ đồng. Theo Cổng Giao tiếp Điện tử của Hà Nội, tuyến đường này dự kiến thi công xong và đưa vào sử dụng sau 10 tháng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức và nhà thầu cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi quan sát thì dự án này vẫn đang ngổn ngang. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 Đoạn từ đại lộ Thăng Long đến đường 32 là dự án hạ tầng quan trọng, là đòn bẩy giúp Hoài Đức có thể lên quận trong tương lai gần. Sau hơn 4,5 năm kể từ ngày khởi công đến nay, dự án mới hoàn thiện được khoảng 70%. Khu vực giáp với đại lộ Thăng Long ở giữa án ngữ áo rộng vài nghìn mét vuông chưa được xử lý. Theo phương án, khu vực này sẽ được thiết kế hầm chui để thông sang đường Lê Trọng Tấn, Trên trục vành đai này, khoảng 4 đến 5 dự án biệt thự, chung cư khác đang xây dựng từ trung đến cao cấp, được giao bán với giá hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông. Tuyến đường vành đai 3,5 theo thiết kế sẽ nối sang đường Lê Trọng Tấn kéo dài, thông qua nút giao đại lộ Thăng Long Lê Trọng Tấn. Nút giao này năm 2018 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt xây dựng hệ thống cầu vượt vòng xuyến và hầm chui Tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.624 tỷ đồng bằng nguồn vốn doanh nghiệp theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Tuy nhiên, đến nay dự án chưa có thông tin về ngày khởi công. Điểm cuối của dự án giao với đường 32 tại xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, cách khu depot tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội khoảng 900 m. Khu vực này còn vướng mặt bằng liên quan đến khu di chỉ khảo cổ vườn chuối. Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa đã thống nhất phương án bảo tồn khu di chỉ và xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích. Cơ quan này cũng đưa ra hai phương án đối với tuyến đường vành đai 3,5. Phương án thứ nhất là khai quật và di rời các di tích, di vật phía Tây khu di chỉ trước khi giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng tuyến đường vành đai 3,5. Phương án thứ hai là tuyến đường vành đai 3,5 đoạn qua khu vực di chỉ sẽ được làm cầu vượt. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra phương án cuối cùng. Nhà thầu cho biết chưa thể thi công khu vực này. Hiện tại, một số đoạn tuy đã thảm nhựa nhưng hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện. Đầu năm 2020, huyện Hoài Đức khởi công dự án hạ ngầm tuyến đường dây cao thế 220 kV, phục vụ giải phóng mặt bằng đường vành đai 3,5 với tổng mức đầu tư là trên 366 tỷ đồng. Hạng mục này dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên đến thời điểm này, đường điện vẫn nằm giữa tuyến khiến cho nhà thầu không thể thi công đường vành đai 3,5 đoạn qua xã Di Trạch. Được kỳ vọng giảm tải cho tuyến vành đai 3 và kết nối hàng loạt khu vực phía Tây Hà Nội phục vụ nhu cầu đi lại của hàng trăm nghìn cư dân. Nhưng sau gần 5 năm khởi công đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 vẫn ngổn ngang, chưa hẹn ngày về đích. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của đường vành đai 3,5, đoạn từ quốc lộ 32 đến đại lộ Thăng Long